Vâng, kính thưa quý vị khán giả kênh Thám Tử Ẩn Danh 2 à, Sau rất là nhiều thời gian, có lẽ là cái ờ, thời gian nghỉ ngơi về à, đầu xuân năm mới Rồi là không khí Tết nhất, rồi rất là nhiều vấn đề riêng tư Và hôm nay anh Hoàng Anh Khiêm là giảng viên trường đại học Đồng Nai cũng là nhà nghiên cứu lịch sử, nhà nghiên cứu khoa học lại đến với chúng ta à, chia sẻ rất là nhiều điều bức xúc về vấn đề xã hội, về kinh tế, về văn hóa, về lịch sử cũng như những cái bức xúc của nhân dân, của cộng đồng mạng cũng như là của cử tri về một vấn đề mà nổi cộm đến nhiều năm nay đó là vụ án bục cục cổ voi. Vâng và để lại cho chúng ta những điều gì à, chia sẻ của anh ở góc nhìn của một người nghiên cứu khoa học như thế nào. À, xin mời quý vị khán giả cùng à, lắng nghe à, buổi chia sẻ tâm sự giữa hai anh em chúng tôi. Vâng, xin mời anh à, à, có ý kiến à, gửi đến quý vị khán giả và những cái suy nghĩ của anh à, những vấn đề vừa rồi em vừa mới nêu. Vâng, xin mời anh. Vâng, xin chào ờ, cộng đồng mạng, chào anh Thanh. <coughs> Đầu xuân năm mới thì tôi cũng xin là ờ, có đôi lời chúc như thế này. <coughs> Nguyên đán tân xuân, lòng dạ bâng khuâng. Cái đầu thì lạnh, con tim nóng bừng. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nghe cũng rất, rất, rất là hấp dẫn đấy đấy ạ vàng bánh bánh trưng nó không ngon mà càng không uống rượu được nữa nóng quá dạ vâng. Vì nhiều năm rồi đấy thì tôi cũng chẳng đợi xuân cũng chẳng đón xuân càng không mong tết bởi vì là nhiều thập niên nay thì những cái xui xẻo buồn đau những oán hờn những uất hận nhiều thập niên ấy, chồng chất lên đè nặng lên muôn kiếp nhân sinh triệu triệu con người đang sống trong cảnh cùng cực thống khổ và tất cả những cái oan sai có thể lên tới là 52.000 vụ đề nghị là giám đốc thẩm nhưng chưa hề được một lần các cơ quan chức năng hay là giới công quyền đoái hoài hoặc là hóa giải thế thì à, nhậu nhạt ngày xuân thì chúng ta không nói chuyện chính trị phải không ạ dạ vâng <laughs> bởi vì là đã có quá nhiều đại án thế kỷ nhưng mà nó lại đang đe dọa sự sống còn của chế độ và an nguy dân tộc một cách trực tiếp <laughs> mà trên thế giới thì chiến tranh cũng đang chiến tranh cục bộ hay là chiến tranh là bộ phận đấy là chiến tranh khu vực đã đang diễn ra ví dụ như là nga với lại ukraine trung quốc với lại đài loan vân vân Thế nên tôi cũng xin đọc lại cái bài thơ đẹp Cúc Hòa Bình được không ạ? Dạ vâng, xin mời anh ạ. Chắc là mọi người cũng đang rất là mong muốn nghe lại à, ở cái đoạn à, đầu xuân năm mới. À, như ở miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung thì vẫn cái không khí như ngàn xưa để lại. Tháng riêng là tháng ăn chơi, ấy thế nhưng lúc này có lẽ mùa Covid cũng không còn nhiều cơ hội để người ta ăn chơi mà người ta lại quan tâm hơn đến báo chí, quan tâm hơn đến vấn đề như thế là thông tin đại chúng. Có lẽ bài thơ anh gửi lúc này có lẽ là rất phù hợp để mọi người cùng chú ý theo dõi. Vâng, mời anh ạ. <coughs> Đẹp quốc hòa bình Không có chiến tranh tốt đẹp Nhưng vẫn có hòa bình xấu xa đất nước giữa thời bình vẫn dập dình tai họa bởi bão lũ kinh hoàng cùng thiên họa nhân tai những cái chết oan khiên hay ngấm ngầm bức hại thân xác chôn vùi còn nhức nhối niềm tin thật giả u mê hay tỉnh táo vô minh vô pháp vô luân hay lạnh lùng vô cảm cửa nát nhà tan bao phần đời chìm đắm bạo phát bạo tàn bao kẻ ác lên ngôi bao an khuất oán hờn trong thảm họa nhân đôi dương nội đồng tâm dân oan vì mất đất bộ đội công an hoang mang điều còn mất súng nổ giữa thời bình và banh xác lửa thiêu lựa chọn lối nào trong thù hận tin yêu hãy nói sợ, nay mai ngày mất nước. Thủ thiêm với Lộc Hưng, bầy hán nô phục trực, ách tàu phù sẽ gieo họa diệt vong. Vu cục cầu voi nền tư pháp đi tông, bí mật quốc gia cứ nhập nhòa, khuất tật. Diệt khẩu giết người, nhân chứng dần biến mất. Cả chủ mưu cùng hung thủ vô can. Điệp Phúc Hòa Bình nhằm che đậy án oan hay đại bác cầm canh cuộc đua tranh nội chiến một đất nước bốn ngàn năm văn hiến có lẽ nào ghi hiến bởi quan tham thưa các bạn cái vụ án bô cổ voi của chúng ta đây là đại án thế kỷ và là vụ án đã đụng trần pháp lý và như đã nhiều lần tôi nhận xét nó là giọt nước tràn ly của khủng hoảng tư pháp giọt nước tràn ly nó là ở cái mức đó là không thể chịu được nữa trên không chịu và dưới cũng không chịu và tất nhiên nó sẽ xảy ra cái, cái xung đột <coughs> thế thì cái âm mưu hủy hoại cái nền pháp lý Việt Nam đấy mà cái nền pháp lý Việt Nam là mới hình thành và chưa nghiêm minh mặc dù đã hơn 70 à, năm rồi nhưng nó vẫn cứ là dễ dã rồi chấp vá và không nghiêm minh nó vẫn cứ khuất tất nó vẫn cứ lập lờ giữa đúng và sai nó vẫn là chưa công bằng giữa thiện và ác thế cho nên cái thế lực ngầm này đấy cũng như là cái tình báo Hà Nam hoặc là cái sự chỉ đạo của Bắc Kinh đấy. nó nhằm là bức tử cái niềm tin chính trị gây bất ổn xã hội và áp lực cái nguy cơ dân tộc từ đó nó kích động bạo loạn kích động biểu tình nó gây chia rẽ vùng miền gây ra việc đảo chính lật đổ giữa các phe nhóm thực ra thì cái âm mưu này thì cũng đã bất thành rồi bởi chúng ta đã ngăn chặn kịp thời thế nhưng mà thế lực ngầm đấy nó vẫn đang thách thức công luận thách thức cái thể chế hiện hành những chiêu trò ngang ngược kiểu cách mạng màu ở đông âu xã hội chủ nghĩa mà xã hội chủ nghĩa chúng ta biết rồi tôi đã định nghĩa nó xuống hố cả nút rồi. <laughs> thôi thì cái nền tư pháp hiện hành này ờ, trước sau gì nó cũng sụp đổ thôi và nếu không sụp đổ thì cũng phải cải cách lại tôi nghĩ là cải tạo như là luật sư tạ viên minh đề xuất thì là chưa đủ mà phải là tiến hành cải cách tư pháp để sửa đổi hiến pháp thế nhưng mà mọi cái tia hy vọng sự thay đổi này đấy nó vẫn là miệt mờ vô vọng cho nên chúng ta vẫn đang bức xúc cái vụ án bưu cục cầu voi này thì trắng đen nó đã rõ ràng rồi những kẻ tội đồ dân tộc đã hiện hữu thế lực ngầm với sự bảo trợ của tình báo Hoa Nam hoặc là Thiên Triều đấy thì cũng đã rồi. Ờ, khá rõ ràng thế nhưng tại sao chúng ta vẫn đặt ra những câu hỏi mà không có lời đáp và vẫn chìm trong im lặng đó là tại sao tứ trụ không thượng tuân pháp luật tại sao cái lực lượng chính trị yêu nước yêu chế độ không thành lập được ủy ban bảo hiến quốc gia để cứu vãn chính sự hay là chờ nội chiến rõ ràng là không dám rồi về lũ quan tham mà có phe nhóm lợi ích nhóm vân vân nó không dám nó sợ chiến tranh nó sợ nội chiến thế còn đối với kẻ thù truyền kiếp của chúng ta 17 tháng 2 vừa qua đó chúng ta vừa mới kỷ niệm hơn 40 năm là chiến tranh biên giới phía Bắc thì chiến tranh xâm lược có thể xảy ra không rõ ràng là Bắc Kinh không giàu nhưng mà thực tế đó thì nội chiến ngầm và xâm lược mềm vẫn đang tiến dần đến đích các bạn nguy cơ dân tộc phải nói là đang hiện hữu <coughs> thế thì cái đại án ký test của Việt Á vừa rồi đấy nó xì ra không chỉ đơn thuần là vụ án tham nhũng 4.000 tỷ Việt Nam đồng mà nó đã lộ rõ cái nguyên hình cái âm mưu của tiêu bản đỏ lũng đoạn nhà nước cái việc mà các CDC của các 62 tỉnh thành chọc ngoái mũi cưỡng bức để cấp tiền như ở trường đô Phú Thọ hay là Tân An Bến Lức hoặc là chỉ thị 16 cách ly F0 đấy lập chốt xét nghiệm là bệnh viện giã chiến chạy tập trung kiểu Vũ Hán không áp dụng các liệu pháp điều trị bất kỳ một cái liệu pháp điều trị nào rào chắn trăng trên vào nó hết và nó vô hiệu hóa cái việc cứu trợ các gói an sinh xã hội bỏ mặc sự sống chết của lao động tự do lao động làm thuê trong các doanh nghiệp nước ngoài và kết quả đấy nó đã âm thầm giết chết 30.000 nạn nhân vô tội nó hủy hoại cái nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nó đã buộc hàng triệu lao động miền Bắc miền Nam miền Trung tháo chạy hồi hương tránh dịch hoặc là chết đói trong hoảng loạn nó đe dọa trực tiếp sự tồn vong của chế độ và cái kịch bản tranh đoạt hòa bình đã chốc đến cội rễ của tứ trụ triều đình có lẽ là, là, là, là tứ trụ triều đình là phải lâm vào tình thế tức là phải tự phòng vệ thôi phải đối phó với nhiều tình huống diễn ra rất kịch tính rất khốc liệt hiện nay Hà Nội là đã bung vào toan rồi chòm chàm là 3 đến 4 ngàn F0 mỗi ngày và chúng ta thấy rằng là cái tử vong ờ, ít hơn thành phố Hồ Chí Minh chính là vì không áp dụng cái kiểu cách ly vụ án tức là rào chốt rồi là ngăn chặn rồi là nhốt f không lại không điều trị vân vân cách ly và đó là cái cơ hội để cái thế lực ngầm này hay là các phe nhóm lợi ích nhóm này, nó trả thù nó nó đánh lẫn nhau trong cái tình thế đó thì là cái an ninh chính trị an ninh xã hội thì cái thanh gươm lá chắn bảo vệ đảng bảo vệ chế độ tức là bộ công an ấy, dường như đã và đang thực hiện thành công một cuộc đảo chính không tiếng súng còn vì đảng vì dân hay là còn đảng còn mình thì nó lãng quyền rồi <laughs> chưa hết nó lại bùng ra cái đại án cục lãnh sự với những chuyến bay cứu hộ ngạo nghễ Việt Nam vậy <laughs> nên nó nó dồn trực tiếp chủ tịch nước Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và cái thế triệt buộc với văn hóa từ trước. Cái mô đen à, Nghị định 41 đấy. Tôi nhớ được cái cụ cái bộ phim là, là người thứ 41 đấy, đồ cá chết toi đấy của Liên Xô trước kia. cho nên là lợi dụng cơ hội này thì cái thanh kiếm và lá chắn đã lập công đắc thắng <laughs> chả đũa ngoan một cái khẩu nghiệp lỡ lời của cụ tổng cụ tổng trong mấy phiên họp hội nghị à, trung ương ấy, đã ngâm kiều đó lấy kiều <laughs> nghĩ mình phương diện quốc gia quan trên ngó xuống người ta trông vào tí mình lưu lại thì với cái vị thế dân đen của chúng ta đấy thì chúng ta biết làm gì bây giờ để cứu vãn cái sự sụp đổ tư pháp sự tồn vong của chế độ và ngay cả an nguy dân tộc thôi thế chỉ còn biết là phó mặc cho cái cái thế giới tâm linh nó hóa giải các bè lũ phe nhóm Hán Nô, Đông Lào, Trung Ai Lào, Tây Nam Campuchia, Sài Gòn những con rối chính trị những con rối chính trường chắc chắn là sẽ phải choảng nhau xếp đầu mẻ chán để được thiên triều phong sắc vương của một quốc gia chư hầu nô lệ cái chính sự nó như vậy cho nên là tôi rất xót xa cho những cựu chiến binh thời hoa đỏ <laughs> vì đâu quá bức xúc phẫn nộ vì cái sự hy sinh chinh chiến 30 năm cứu nước cứu nhà đang bị coi rẻ vứt vào sọt rác với cái thân phát là vắt tranh bỏ vào các chính trị gia yêu nước như là viện trưởng lê minh trí bà lê thị nga ông lê thanh vân ông trần à, trọng nghĩa ông trương trọng nghĩa rồi đại biểu quốc hội ông ứng cử ủy ban dân huyện quốc hội lưu bình nhưỡng thì tôi nghĩ rằng là các vị này đây là lực bất tòng tâm và muốn tham chính nhưng mà rất, rất rụt rè chuyện đánh giá chung về cái giới văn nghệ sĩ trí thức luật sư đấy giới chính trị thì tôi có một câu này khuyên <laughs> và cũng an ủi cựu chiến binh của chúng ta cái câu này nguyên văn là như thế này khi những thú vui lụi tàn thì những kẻ hèn yếu những kẻ hèn nhát lặng lẽ tìm đến cái chết còn những người dũng cảm vẫn tiếp tục sống can trường <laughs> rõ ràng là các cựu chiến binh là là chỉ muốn sống can trường thôi không sợ chết cho nên là đòi ra ba đình mà biểu tình tôi thấy là cái kênh diễm ttc là công lý tv đấy mới đây và các cựu chiến binh rất là phẫn nộ rất là bức xúc như anh là trần minh tấn là, là anh à, Đỗ Hoàng Long hay là anh gì cựu viện kiểm sát ạ anh ờ, Trần Thanh Dũng thế nhưng mà chúng ta yên tâm cái bi hài kịch đen tối của dân tộc sắp hạ màn rồi còn vẫn bất đắc dĩ chiến tranh xảy ra đấy thì chúng ta sẽ lại hát vang ca khúc của Diệp Minh Tuyền đời người là một khúc quân hành kẻ thù buộc tôm cây súng <laughs> có lẽ là vài dòng chia sẻ đầu năm như vậy thôi dạ vâng rất là cảm ơn anh ạ và những cái chia sẻ của anh rõ ràng đó là cái bức bối à, xuất phát từ những cái nghịch cảnh của những vụ án đại vụ án đã xảy ra và những cái nghịch cảnh này không ở đâu xa ngay trong chính trường của chúng ta đã để lại cái cách nhìn à, méo mó về một cái thể chế mà để lại ở các cái vụ án mà không ở đâu xa chính là hội đồng thẩm phán ở ờ, cái uh, quyết định 05 và ở cái phiên giám đốc thẩm à, đã để lại một cái vừa rồi thì cộng đồng mạng cũng như là rất là nhiều các cái uh, chính trị gia đã đánh giá thế này à, có thể đây là câu chuyện bây giờ mới kể nhưng nó đã xảy ra đó là tại cái phiên tòa giám đốc thẩm ấy thì ông Lê Minh Chí à, có cái quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. À, khi ấy với cái vai trò là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và ông là cái vị trí là cơ quan giữ cái quyền công tố mà trước khi đưa ra cái quyết định kháng nghị này ấy, thì đã có rất là nhiều ý kiến cho rằng ông đã căn cứ nào là báo cáo 10 trang của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội lúc bấy giờ là của bà Lê Thị Nga à, căn cứ vào cái đánh giá phát biểu của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng rồi căn cứ vào ông Lê Thanh Vân rồi là Trương Trọng Nghĩa đã phát biểu phản biện rất là mãnh liệt, quyết liệt ở trên nghị trường Quốc hội trước đó. Và chắc chắn là trước khi đưa ra quyết định này cũng có nhiều đồng chí lãnh đạo cho rằng đã bàn bạc rất là kỹ với Bộ Chính trị, đã xin ý kiến chỉ đạo và đã được đồng thuận của đồng chí Tổng Bí Thư. Và như vậy ông Lê Minh Trí đã biết trước được là gì là chắc chắn rồi cái nhóm này được cho là cái nhóm cường quyền này này cái nhóm mà có bàn tay lông lá này này kiểu gì thì họ cũng sẽ phản lại tức là không chấp nhận cái quyết định kháng nghị của ông Lê Minh Trí đấy là vấn đề thứ nhất thứ hai kiểu gì nó cũng đưa ra là cái y án tử hình Hồ Giải mặc dù không có bất kỳ một cái bằng chứng khoa học nào cái này ý, được cho rằng là chắc chắn nó đang lạm quyền và nó đang ở thế thắng và đồng thời bất chấp tất cả. Và cái mà không chấp nhận cái kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là phản bác lại toàn bộ cái ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư, phản bác lại toàn bộ cái sự chỉ đạo của Bộ Chính trị. Và điều này khẳng định là không ai bằng và họ quyết bằng mọi giá y án từ hình hồ dài chắc chắn họ sẽ thành công và đúng là họ đã thành công đưa ra cái quyết định 05 y án tử hình Hồ Duy Hải mặc dù như chúng ta đã đánh giá và phân tích. Và chính vì ông Lê Minh Trí đã được thống nhất với à, Bộ Chính trị cũng như là bác Tổng Bí thư thì đưa ra một cái biện pháp đó là gì? <laughs> Vậy thì chúng ta, tức là ông Lê Minh Trí là không cần nhiều nhân viên của Viện Kiểm sát chỉ cần có một vài kiểm sát viên được cử đến dự với vai trò là ta biết thế bởi vì cái quyết định kháng nghị đến 17 điểm họ còn bác được vậy thì ba người đại diện không là gì cả cứ bình tĩnh xem xét dự xem cuối cùng như thế nào nhưng nhiều người cho rằng đây cũng là cái quyết sách bởi vì nếu như phản ứng mà không thành công cái à, quyết định kháng nghị mà 17 đồng à, những người nhúng chàm không ký vào quyết định này ấy, thì không có cái bằng chứng rõ ràng, không có bằng chứng quyết định là sinh mệnh chính trị của 17 con người này ở hội đồng thẩm phán đã ký vào ngay cái quyết định của họ và ký vào ngay cái sinh mệnh chính trị của họ không còn nữa và điều đó đã bắt đầu cuộc chiến như anh vừa trao đổi. Vậy thì theo anh với góc nhìn của một người à, nghiên cứu về lịch sử, về khoa học, về diễn biến thì đây có phải là hai thế lực đã bắt đầu à, hình thành và đối chọi nhau trước bản dân thiên hạ và trước những cái vấn đề căn cứ vào luật pháp và như anh đã nói chắc chắn phải có sự đạo diễn và bàn tay từ bên ngoài vào thì mới có hiện tượng này và vậy thì cái sinh mệnh chính trị của họ đã chấm dứt vậy thì họ còn níu kéo cái gì mà đến lúc này vẫn đang còn giằng co vâng xin mời anh ạ <laughs> như tôi đã hứa là ngày tết không nên đau đầu mãi cái chuyện thế sự và tôi đã thực hiện phương châm đấy là để đó nó trống rỗng thư thái để đón xuân à, dạ vâng nhưng không bàn nó cứ ước ách và nó khó chịu ở trong người phải không ạ Thôi thì à, ờ, nhân nhân thể câu hỏi vừa rồi anh chia sẻ một chút để nó vơi đi bớt cái bức xúc <laughs> và đồng thời cũng cùng đồng hành với mọi người <laughs> cho nó vơi đi để nhắc lại một chút thôi còn để nhắc lại chắc để qua rằm rồi và qua cái tháng 2 tháng ăn chơi đi chúng ta bắt đầu à, vào cái cuộc chiến mới nó khác và hôm nay anh có thể chia sẻ một chút cách đánh giá của anh để mọi người cũng đang rất là ham hở vâng và ạ <laughs> một nụ cười bằng 10 tháng thốc bổ mà dạ vâng đúng rồi vâng nhưng mà chúng ta nếu mà vui tếu táo nhiều quá đấy hay là chua chát đắng cay nhiều quá đấy thì cũng bất hòa <laughs> và dễ dẫn đến tâm thần hoặc là vô cảm hoặc vô minh hoặc là có khi là, là điên luôn <laughs> Thế Cho nên là vàng chúng ta phải chúng ta phải tỉnh táo chứng kiến cái vụ án bưu cục cầu voi này có nhiều khả năng có thể sẽ bị ngấm ngầm rơi vào cơn lãng <laughs> vâng. với những thỏa thuận thương đình và chắc chắn là các phe nhóm sẽ buộc phải tuân thủ mọi sự dàn xếp của thiên triều mà thôi tôi nghĩ là cụ tổng bí thư thì cũng phải là theo sự dàn xếp của thiên triều thôi chứ không phải là chống lại là mà mạnh trời được <clears throat> cho nên cái việc đòi tuyên bố minh oan cho hồ di hải và đưa hải về quê ăn tết là cái cớ để mà cựu chiến binh nữa rồi những người yêu nước yêu công lý trực tiếp lên án tư chủ không tượng thuần pháp luật và mong mỏi cái bọn lỗi phản này là sẽ bị trừng trị đích đáng để có một nền tư pháp trong sạch đã hoàn toàn cột hư chán lắm rồi cái, <laughs> cái đoạn văn này tôi là bắt chước cái giọng à, chọc chọc chọc quê mấy anh cựu chiến binh anh Phạm Tư là anh anh anh, anh, anh, anh gì ở Bình Phước nhỉ anh, anh Bình Phước là anh à, Mai Xuân Bích ạ <laughs> Xuân Bích <laughs> dạ vâng và tôi cũng xin phê thêm là chúng ta nó còn rất là ngây thơ về chính trị <laughs> dạ vâng. có, có lẽ cái điều này xa dịu tình xóa <laughs> xóa dịu cái câu hỏi xoáy đáp xoay của anh á <laughs> thì chúng ta cùng nhớ lại câu chuyện tiếu lâm đó là châu cày không được giết nó chỉ khác mà dấu phẩy thôi nên mà hai nghĩa là khác nhau ngay vâng. <laughs> chúng ta thư giãn một chút thế thì hồ duy hải của chúng ta là tuổi con trâu cho nên là anh này không thể chết không không ai giết anh chàng này cả Hải vẫn sống với niềm tin vô tội, với số mệnh tâm linh, chứ hoàn toàn không phải vì bà mẹ. 14 năm lăn xả kêu oan, sát cánh liền cành cùng luật sư trợ giúp, pháp lý, đòi giám đốc thẩm, đòi tái thẩm, đòi áp dụng, tình tiết mới bốn là bốn và tất cả thì <laughs> tôi đã, đã nhại cái câu hát của nhà thơ Thái Tăng Long đây là mưa mưa về nơi xa lắm thế thì ờ, nói đến luật sư phong là nhà báo nguyễn đức thì khả năng phần nào đấy là bảo loan đã mắc mưu cái nam nhân kế và tiếp tay cho cái âm mưu là kéo dài vụ án theo kịch bản tôi tạm ờ, đặt cho nó là sơ yêu quê hương vì có chim có bướm Cái này là, là, là Chính là, là chị Nhàn đấy đã thông báo cho tôi là có thể có ảnh nóng hoặc là video hot mà mà nhà báo và luật sư này đã chụp lén được con hồ dĩ hải thì tôi ví như con chim mới ra ràng bị giam cầm bây giờ đã giã cánh cho nên là bay về tổ thế nào được trong cái cơn mưa bão trong màn đêm đen tối thì các hung thủ và những con kèn kèn đấy hãm hại vẫn ngày đêm rình rập cái vấn đề mà mà mà, mà chúng ta quan tâm hiện nay là con trâu này có còn cày được không thì trâu cày không được giết thì là, là trâu cày ruộng thì không được giết là đúng rồi là luật của nhà vua nhưng mà cày không được đấy thì phải giết <laughs> thế ngoài cái sức khỏe là xa suốt như vậy rồi đấy mà theo bảo loan bà nói là ra mà Long An mà không lên cân thế nhưng mà sức khỏe tâm thần của Hải hiện nay như thế nào cũng không ai biết thế mà 9 tháng không gặp mẹ gặp rồi rồi lại không hỏi thăm bà ngoại sống chết thế nào không hỏi thăm gì nữa gì lắm mà lại là cảm ơn luật sư với lại nhà báo <laughs> vớ vẩn như vậy vâng. và rõ ràng là hải không biết đến công lao của truyền thông mạng của những kênh đấu tranh đòi công lý đòi minh oan cho hồ duy hải đã đạt được những thành tựu lớn lao còn sức khỏe tâm thần của hải thì tôi nghĩ rằng là theo đồng hồ sinh học tới 35 tuổi mà chưa có vợ đấy thì là hâm tỷ độ rồi hâm hấp rồi chưa kể là hơn 10 năm là bị cùm chân Và lại sống trong ngục tối đó thì cái cái chân thứ ba thế nào <laughs> cái chân thứ ba là tôi nhớ là cái câu nói của bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến là chân phải chân trái đây chân thứ ba <laughs> ám chỉ cái, cái chân của những người bị tai biến thế cho nên là các cựu chiến binh mà đăng ký làm bố vợ đấy vì yêu thương hồ duy hải đấy cho nên là cũng phải lo cho con gái mình đi là vừa nó không cay đâu thì khổ à, nhưng mà thực ra mà nói đấy bây giờ là chúng ta không đùa nữa thì hồ duy hải là sẽ không chết không thể chết mà không ai ám hại được nếu chúng ta bảo vệ tốt anh cần phải sống để trả thù để phục hận vị thế của hải bây giờ đấy là nhân chứng của thời đại nhân chứng để mà cải cách tư pháp trên cái cơ sở là nhân chứng sống tố cáo âm mưu đê hèn của về lũ phản dân hại nước của Duy Hải không còn là đứa con bị án oan của Bảo Loan nữa mà anh sẽ là người hùng can trường nhất cứu nước cứu nhà là đứa con ưu tú của toàn thể 96 triệu con dân đất Việt yêu công lý anh ạ vâng thế thì bằng mọi giá đấy đình Vũ Thường rồi là Hồ Di Hải phải tuyệt đối được bảo vệ an toàn bởi vì đây là những nhân chứng kim cương nhân chứng vàng để mà đấu tranh đòi công lý có lẽ là cái chuyện tiếu táo như vậy thì cũng ờ, chia sẻ với bà con này chúng ta yên tâm thôi Thế còn hiện nay thì là cái chính sự mà nói thì là quá nhiều đại án cái cũ trồng lên cây mới và cây mới lấn át cái cũ thì chúng ta hãy tin rằng là cuộc đảo chính chính trường đảo chính không tiếng súng hay cách mạng màu đấy của các phe nhóm tôi nghĩ là nó đang diễn ra rất phức tạp và khó đoán định thì có lẽ là cũng đôi dòng như vậy thì xem bà con là còn ý kiến gì nữa thì... dạ vâng rất là cảm ơn anh đúng là à, cứ nhìn từ góc độ của vụ án bưu cục cổ voi nhìn những cái diễn biến ở thời gian dài vừa qua mới thấy được cái sức đấu tranh của cộng đồng mạng, của cựu chiến binh, cựu nhân sĩ trí thức và mọi tầng lớp chính trị xã hội. Có vẻ như cái chiến thắng đã đến gần, nhưng thực tế nó không phải thế từ bên trong ra. Còn nhiều cái tiềm ẩn mà như anh đã trao đổi, chia sẻ từ đầu. Và có lẽ là cái câu hỏi mà của quý vị khán giả gửi về rất là nhiều à, xoay quanh đến cái việc là hồ sơ thì đã đủ rồi. Nhưng tại sao đến thời điểm này vẫn cứ im lìm và lặng lẽ Vậy thì ai sẽ là người cuối cùng đứng ra giải quyết vấn đề? Theo anh, góc nhìn của một người luật à, à người làm nghề à, giảng viên, à, làm nghề à, nghiên cứu à, về khoa học, về vấn đề lịch sử, văn hóa và xuất phát từ cái tâm tư tình cảm của người Việt nói riêng và người Á Đông nói chung. Vậy thì cái tâm thức này, cái ý nghĩ này à, có phải là cái việc là họ im lặng để an toàn hay là họ an toàn để à, cho người dân à, tự đấu tranh và à, tự phanh phui mổ sẻ. à, anh có thể chia sẻ để chúng ta mọi người à, hiểu hơn về cái cái sự im im lìm đến thời điểm này ạ tôi nghĩ rằng là các phe nhóm ấy thì nó lợi dụng hoặc là nó tìm cách nó nó nó gây áp lực cho cái hoạt động của cái ban chuyên nó đặc biệt hay là những cái chính khách mà có tâm có tầm đấy nhưng mà yếu thế đang muốn làm trong sạch cái nền pháp lý Việt Nam <coughs> còn à, tôi đã trình bày rất nhiều lần trong cái video trước đó là bây giờ điều cần thiết là phải có khởi tố có điều tra khởi tố rồi mở các phiên tòa bảo hiến Việt Nam chúng ta chưa có tiền lệ một phiên tòa bảo hiến nào cả từ nửa thế kỷ trước thì cái vấn đề ờ, tòa án bảo hiến đấy đã được đề ra thế nhưng mà sau đó thì lại rơi vào im lặng và không thấy ai đề cập đến nữa <laughs> cho nên hiến pháp của chúng ta đã bị xâm hại nghiêm trọng thế còn tư pháp thì các cái xâm hại hoạt động tư pháp là diễn ra là gần như là một trăm phần trăm thì những con người chính trực của ba cơ quan tư pháp những người đứng đầu đảng và nhà nước tứ trụ triều đình <laughs> chúng ta không nên dùng cái từ triều đình bởi vì là nó quay trở lại chế độ phong kiến vào <laughs> thế thì các vị này là cũng là, là, là lập lờ giữa văn minh hiện đại và cổ quái phong kiến mà thực ra chúng ta là cũng tập cái cách xưng hô theo văn minh phương tây đấy các ông các bà các ngài chứ không phải là bác nọ bác kia tôi tôi không thể gọi là, là phạm minh chính là bác được bởi vì tôi hơn tuổi nó <laughs> Nguyễn Xuân Phúc còn hơn 2 tuổi bác cái gì chúng ta không nên gọi Hồ Duy Hải là cháu Đinh Vũ Thường là cháu mà phải nói là nhân chứng hay là bị án hay là án oan hồ gì hải chứ nó không nên dùng cách xưng hô phong kiến kiểu gia đình thì nó lại xa vào cái bẫy của cái tập đoàn tội ác gia đình chị ở Long An nó xa vào cái bẫy văn hóa công sở lâu này và nó dễ dẫn đến cái việc là, là du di thỏa thuận rồi là khuất tất không công bằng trong xét xử <coughs> Thế một lần nữa tôi nhắc lại tức là vụ án bưu cục cầu voi này cũng như những vụ án đại án vừa mới xảy ra viết test Việt Á rồi đại án lãnh sự bay cứu hộ có thể nói là nó, nó, nó dung chuyển nó làm lũng đoạn làm khủng hoảng cả cái cái nền chính trị nước cả cái thể chế của chúng ta hơn lúc nào hết đây là cơ hội để những nhà chính trị có tâm có tầm thức thời nắm bắt lại để mà thành lập ra được thành lập bằng được cái ủy ban bảo hiến quốc gia lâm thời để cứu nước cứu nhà để mà cải cách tư pháp trong sạch để mà xây dựng công lý Việt Nam công bằng dân chủ văn minh anh ạ vâng rất là cảm ơn anh ờ, những ý kiến những ờ, ờ, đóng góp mang tinh thần cống hiến và xây dựng vừa rồi À, chắc chắn nhân dân cũng sẽ hiểu hơn, mọi người cũng sẽ hiểu hơn, cộng đồng mạng sẽ hiểu hơn và đồng thời chúng ta ý thức được như anh vừa trao đổi rõ ràng ngay trong cái cách xưng hô, cách đặt vấn đề cũng cần phải à, âu hóa một chút có nghĩa là à, pháp luật một chút chứ không thể dùng các cái ứng xử cộng đồng ứng xử trong dân dã và dùng những cái từ ngữ những cái câu nói những cái xưng hô rõ ràng nó không liên quan đến luật pháp và điều này cũng thể hiện được cái vai trò là tôn à, thượng tôn pháp luật và rất tiếc là trong cái buổi đàm đạo hôm nay giữa hai anh em có nó rất là nhiều những ý nghĩ à, ý kiến của quý vị khán giả còn rất là nhiều. ấy thế nhưng mà thời lượng chương trình không cho phép. Có lẽ để kết thúc buổi đàm đạo hôm nay à, anh à, thay lời muốn nói chia sẻ một chút ngắn và chúng ta kết thúc ở đây và hẹn quý vị khán giả ở nhiều chương trình sau. Vâng mời anh ạ. À, ờ, khoảng năm 10 phút được không? Dạ vâng, mời anh ạ. <laughs> thế đây chúng ta là luận về chữ quá một chút dạ vàng tôi đã thích cái bài là quá cố à cố quá sẽ thành quá cố <laughs> chúng ta quá cố nhiều quá đấy thì là đến cố quá thôi cái bài uh, luận về chữ quá như thế này quá liều chẳng phải anh hùng quá nghèo sẽ dễ cố cùng hại thân quá giàu lo trộm theo chân quá quan tâm dễ hiểu lầm buộc nhau quá yêu sẽ dễ bị đau quá ghét đến lúc gặp nhau khó nhìn quá gian sẽ chẳng ai tin <laughs> quá nhớ mọi chuyện cứ yên trong đầu quá cực thì bảo như châu <laughs> quá lời thì bảo người đâu lắm điều quá sinh sẽ khổ vì yêu quá xấu thì đến sẽ chiều vẫn lo <laughs> quá ngu thì bảo như bò quá khôn bị chửi chỉ lo thân mình quá vui thì bảo vô tình quá buồn thì bảo dày mình cực thân quá thật thà bảo là đần <laughs> quá mập bảo ăn hết ăn hết phần tham ô quá ốm thì bảo xương khô quá tiết kiệm thì bảo ki bo khổ đời quá hang phí bảo bán trời quá chậm thì bảo làm <laughs> chơi như rùa quá tài thì chẳng ai thưa quá tài thì chẳng ai ưa quá rốt thì đến con lừa cũng khinh xem ra <laughs> quá thật muôn hình chẳng tìm quá hợp với mình được đâu có bao cái quá đau đầu khéo nhạt một chút biết đâu lại vừa <laughs> rõ ràng là cố quá thì là quá cố thôi <coughs> thế đây có cái đôi câu đối mà tôi thấy là, là thú vị trong cái xuân nhâm dần này là dòng chơi sông cạn tôm dẫn mặt hổ lạc đồng bằng chó không khinh <laughs> xin hết dạ vâng rất là tuyệt vời và có lẽ là chính cái đoạn thơ đoạn luận về chữ quá đã đến lúc theo nhanh nó đã quá độ để thay đổi quá độ để chúng ta nhìn lại mình và quá độ để nhìn lại tất cả những cái chữ quá vâng rất là cảm ơn anh và buổi à, đàm đạo hôm nay có lẽ là cũng rất là ý nghĩa để gửi đến à, thông điệp quý vị khán thính giả đầu xuân năm mới ta chiêm nghiệm lại nghĩ lại và chúng ta sắp đặt lại chính mình để có những cái bước tiến để có những cách à, à, nhìn nhận mới hơn và đồng thời cũng trang bị cho mình một sự chiêm nghiệm mới vâng rất là cảm ơn anh và hẹn gặp anh cùng quý vị khán giả ở chương trình kỳ sau vâng chào anh chúc anh sức khỏe ạ vâng năm mới thắng lợi mới dạ vâng chào cô anh. nói là cô chúc là sặc mùi chính trị đúng không ạ dạ vâng <laughs> vui xuân mới không quân nhiệm vụ và dạ năm vâng. mới thắng lợi mới <laughs> vâng. chào thế này và quyết Trước khi kết thúc chương trình, để hướng dẫn kỹ hơn cách gửi chữ ký về cho chúng tôi, mong quý vị khán thính giả chú ý nghe chúng tôi nhắc lại như sau. Mọi người viết thông tin cá nhân gồm có họ và tên, năm sinh. Về vấn đề quê quán thì chỉ cần các quý vị ghi từ cấp huyện trở lên, ví dụ Gia Lâm, Hà Nội. Về nghề nghiệp, quý vị có thể à, là nông dân, là làm việc tự do. Nếu là cựu chiến binh thì ghi là cựu chiến binh, nếu là đảng viên thì ghi là đảng viên và sau đó ký tên. Rồi quý vị sẽ dùng điện thoại thông minh chụp lại bức ảnh ghi các thông số trên gửi về cho chương trình. Quý vị uh, sẽ kết bạn Zalo với một trong hai số điện thoại như sau. Thứ nhất là điện thoại Zalo của chị Ngọc Dung có số điện thoại là 083 235 9941. Tôi xin nhắc lại, điện thoại của chị Ngọc Dung 083 235 9941. Và số điện thoại Zalo thứ hai của thám tử ẩn danh 2 đó là 038 205 0061. Vâng, tôi xin nhắc lại, điện thoại Zalo của thám tử ẩn danh 2 038 205 0061. Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã, đang và sẽ quan tâm, đồng hành và chia sẻ cùng chúng tôi. Chúc tất cả quý vị khán thính giả ngày mới an lành, an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn.